à, đôi khi cái thử thách thử thách trong cuộc sống có những cái thử thách là mình phải vượt qua cái thử thách dài ngắn khác nhau nhưng mà có có người có thử thách cả đời nữa nhưng mà khi quá qua quá trình thử thách đó thì có thể là Chúa sẽ cho mình cái gì đó may mắn hơn tốt đẹp hơn ở phía sau những cái thử thách mà mình đã vượt qua như thế này À, hôm nay là 27 Tết rồi thì à, vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bước sang năm mới à, Tết là đoàn viên, Tết là xung vầy Nhưng mà đối với Minh Tâm thì Tết còn là sự sẻ chia à, Tết là mang tình yêu thương, sự ấm áp đến tất cả những người mà vẫn còn khó khăn trong cuộc sống Thì hôm nay thì à, chúng ta sẽ, Minh Tâm sẽ đưa quý vị đến à, à, với một cái xã nghèo của huyện Bình Chánh Đó là ở đây là ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh À, chúng ta cũng thấy là cái quan cảnh ở đây cũng còn rất là nghèo nàn à, trên một cái con rạch thì hôm nay chúng ta sẽ đến thăm à, ngôi nhà của anh Thái một cái trường hợp cũng rất là bi đát trong cuộc sống mà Minh Tâm muốn giới thiệu với tất cả mọi người à, hôm nay thì à, sẽ đến thăm anh và có chút phần quà của những mạnh thường quân à, gửi đến để mà à, chia sẻ với anh để mong rằng anh có một cái Tết sum vầy à, chúng ta sẽ cùng vào nhà của anh Thái nhé đây là những cái phần quà để chuẩn bị gửi cho gia đình anh Thái nè và chúng ta sẽ tìm hiểu về hoàn cảnh đặc biệt của à, gia đình anh Thái nha các bạn dạ yeah. <laughs> con chào gia đình dạ yeah. con chào à, bác chào cô chào anh <laughs> dạ mọi người khỏe không cũng vậy mai cũng vậy dạ cũng vậy hả à đây là anh Thái đúng không ạ dạ. anh Thái à, thưa quý vị đây là anh Thái nè còn đây là bố mẹ của anh Thái thì um, hàng năm thì uh, ekip huynh đệ uh, anh em thì cũng có đến thăm anh Thái một hai lần cho một năm thì hôm nay thì uh, Minh Tâm muốn đưa cái trường hợp của anh Thái để mong giới thiệu rộng rãi ra tất cả mọi người thì cũng mong rằng uh, nhờ cộng đồng mạng uh, quan tâm chút xíu về trường hợp của anh Thái uh, nó có một chút đặc biệt về hoàn cảnh rất là bi đát và chúng ta tìm hiểu thì à, hy vọng là cộng đồng mạng sẽ chung tay à, sẽ chăm lo nhiều hơn cho anh Thái cho một năm bởi vì à, Minh Tâm thì cũng mới đi Quảng Bình về phát quà cho bà con à, đồng bào dân tộc thiểu số ngoài đó ảnh hưởng của mười mấy cơn bão của năm 2020 thì à, mới về thành phố thì à, đến thăm anh Thái như thường năm à, huynh đệ cũng đi thăm thì à, hôm nay thì à, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về anh Thái à, anh Thái à, năm nay bao nhiêu tuổi rồi năm nay em 42 rồi 42 hả? Anh Thái có gia đình không? Dạ chưa Chưa có gia đình Mình có anh em gì không anh Thái? Dạ có mình, à, bà chị bị à, khối ung tử cung Bà chị? Bà bị bệnh tim Giờ chị đang ở đâu? Dạ ở đây Ở đây luôn dạ. Thì dạ. chị đâu anh? Bà chị không biết bà đi đâu bị cái gì khối u tử cung hả dạ. bị à, bị khối u tử cung và bị bệnh tim bệnh tim nữa hả giờ chị đâu có làm gì được ha anh như chị yếu lắm em dạ. hai ba lần rồi dạ còn bản thân anh thái có đi làm gì không có em đi bán bánh tét bán bánh tét hả bán đây hai bảy năm bánh tét là mình à, mình làm hay là mình lấy lại của người ta mình bán anh em lấy lại của người ta à lấy lại của người ta mình bán vòng vòng đây hay là mình bán à, đi tùm lum đi tùm lum hả bên uh, à, yeah. Dạ. bên đường Lê Văn Lương Lâm Văn Bền. à đi xa vậy hả đi bằng cái gì anh em đi xe đạp xe đạp hả xe đạp em gửi về kia nhà chật quá em gửi ngoài ngoài để ngoài dạ yeah. một ngày mình bán được bao nhiêu đòn bánh tét anh thì tùy theo bán bữa trăm trăm mấy đòn vậy hả dạ yeah à, bán à, thường ở đường Lê Văn Lương đường Lê Văn Lương với đường Long Hậu Long dạ. Thới Long Hậu Long Thới Long Hậu ở dưới khu công nghiệp á hả có, dạ, dạ. có Ôi. em ghé quán cơm không đồng em có ăn cơm đã à quán cơm không vậy đồng. là cũng xa lắm anh nhà bè rất là tha xin quý vị ở đây là xã Phong Phú huyện Bình Chánh nếu như anh Thái nói cái à, cái đoạn đường mạnh Thái đi từ đây xuống tới khu công nghiệp Long Hậu của à, cần Long An Long An đúng không anh? Dạ đúng rồi. Và đi, đi về đường Lê Văn Lương của quận 7 là những cái cung đường nó nghịch nhau rất là xa quý vị, xa lắm luôn á. Mà một ngày mình bán được bao nhiêu đòn anh trung bình bao nhiêu đòn bánh tét? Một trăm mấy đòn. Trăm mấy đòn bánh tét hả? Dạ, trăm mấy đòn là cứ đi cũng mệt lắm đúng không anh? Dạ, mệt lắm. À, quý vị mà có đi trên cái cung đường này đó quý vị thì nếu mà gặp cái trường hợp của anh Thái quý vị ủng hộ anh tét anh Thái nha. Em có đi đường Mình có bao nhiêu loại nhân anh bánh tét gì bánh tét gì? Bánh tét như mặn như ngọt như chuối. Như mặn như ngọt như chuối. Dạ à, bao nhiêu một đòn anh nó tùy theo rồi đòn lớn đòn nhỏ hả đòn nhỏ có bánh ú có dạ. bánh nhỏ có bánh tét lớn dạ. Có. sắp Tết gì người ta có đặt hàng anh không? Giờ Tết thì em đi bán ai thấy là mua à, tại vì người ta biết rồi. Ừ. Mỗi đặt, ví dụ ai thấy là người ta mua dùm. Dạ. Cũng được ha. Dạ. <laughs> Giờ chưa ai cơm nước cho ông bà. Bà chị. Dạ. Em đi bán có bà chị nhà chăm sóc cho ba má em. Dạ. Thưa quý vị, đây là mẹ của anh Thái nè. À, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 73 dạ cô 73 tuổi rồi mình bị gì ạ bị tai biến ạ dạ bị tai biến dạ. tai biến uh, lâu chưa cô Từ nay 7 tháng rồi 7 tháng rồi hả mới có 7 tháng nay coi như mình không mới à. năm 6 tháng 5 <laughs> 6 tháng dạ thì mình ngồi một chỗ hả dạ. có tới lui trong nhà được dạ, không, không con Đấy, không luôn hả bỏ luôn cái bồn là anh Thái phải bê lên hả? Ừ, lên phải hai người em ôm như vậy bà chị bà ôm ừ. hai cái giò cực Đúng. lắm bà gọi vậy với bà cực lắm dạ 73 mà mình tai biến nay uh... nhà này nhà trọ em muốn nhà trọ dạ căn này là nhà trọ của anh thái nha quý vị một triệu ba một tháng căn nhà trong một cái hẻm nhỏ rất là nghèo của cái hạ ừ. à, sớm là sớm gì anh sớm sớm ve trai sớm ve trai ở ấp 4 xã phong phú huyện ấp 4 xã phong phú huyện bình chánh Vô là sớm ve trai nha quý vị ở nhà ông già mài dao đâu là ai cũng biết đó. ông già mài dao hả ông già mài dao hồi nãy tụi em có hỏi là nhà anh thái bán bánh tét đúng rồi người ta cũng biết anh thái bán bánh tét với ông già mài dao dạ dạ à, trước kia cô chưa bệnh là cô cô cô vẫn sinh hoạt bình thường phải dạ, không vâng. sinh hoạt dạ. đi mua sinh bán à, rau cải dạ. dạ hai giờ sáng đi xuống về mua rau rồi dạ. mua về chợ dạ. cực lắm cực mấy chục năm nay rồi dạ hương bán dạ. dạ dạ gốc mình quê ở đâu cô gốc ờ, gốc ở ngoài phát riệm phát riệm ninh ninh bình mình vô nam lâu chưa vô đây mấy chục năm rồi năm mươi bốn năm năm mươi bốn tới giờ trước kia mình có nhà không cô à, dạ không coi như là có nhà bà ngoại cho ở nhưng mà ông cậu cũng đủ đi rồi dạ. ông cậu đủ đi đi này là 10 12 năm tết dạ dạ dạ còn ờ, còn bác bác là ba đây là ba của anh Thái quý vị ba của anh Thái bác bác bác tên gì ạ ông Nguyễn Văn Tị bác Tị anh bác Tị bác Tị còn bác bác là gì à, bác Hoa bác Hoa à đây bác Hoa bác bác Hoa dạ bác thoa là mẹ của anh thái đây là bác tị bố của anh thái dạ, dạ thì ờ, bác bác tị nay đang bao nhiêu tuổi rồi ông bảy mấy bảy sáu rồi bảy sáu bảy bảy dạ bảy sáu bảy bảy rồi nhưng bác bác bị cái gì bác té té gãy xương đùi gãy xương dậu dạ gãy xương chậu té gãy xương chậu lâu chưa bác lâu nay là cũng mấy tháng luôn hả tám chín tháng tám chín tháng là chỉ sau biến cố một hai tháng là tới tới tới tới bác bác gái dạ là như lòng hái em được rồi hưởng mà mình có mổ xẻ vô anh thái có dạ, mổ không không có tiền, không có tiền mổ cho nên ông phải chịu ngồi vậy để cố định xương lại đúng không nhưng mà, mà ba em thì mới lãnh được tiền trợ cấp của nhà nước cho một dạ. trăm sáu là người già đúng không dạ. người già không, cái à, khuyết tật à người khuyết tật rồi cũng không có đi tới lui được anh thái không, không đi tới luôn mà chỉ có ngồi vậy thôi lấy cái ghế đẩy đẩy đẩy ôi rồi ngoài cái bệnh uh, té như vậy rồi uh, bác còn bệnh gì không có bác ờ, ba em là bị, uh, bị bệnh phổi bị viêm phổi mãn tính luôn rồi. viêm phổi mãn tính cho nên có vẻ cái hơi thở bác không có được dạ, vâng. không, dạ khó thở lắm dễ bị mệt đúng không dạ đúng rồi dạ dễ bị mệt nhưng mà ba em cũng đi lấy thuốc từ thiện dạ thuốc từ thiện á dạ thuốc tây hay là thuốc nam anh thuốc nam thuốc tây nhất định từ thiện ta người ta cho dạ đi đi ờ, lấy thuốc bên từ thiện cho người ta cho dạ đây là quý vị đây là bác ờ, bác tị là bố anh thái phải sử dụng thuốc ờ, của Để những cái hội từ thiện họ phát vậy mà bác có đi khám không hay là mình chỉ đi lãnh thuốc một, thôi một tháng đi một lần ai chở bác đi dạ đi xe ôm dạ đi xe ôm đó là ba em mới đi lấy thuốc đó. dạ đây là bên thuốc từ thiện thuốc bên từ thiện đó. đây là thuốc của bên hội từ thiện nào đó anh ở đâu bên, anh ở nhà thờ ở, dạ ở, dạ ở nhà thờ đồng tiến dạ ở nhà thờ đồng tiến quý vị đây là thuốc từ thiện mà cũng là thuốc tây cho nên đi khám bệnh rồi ờ, hội từ thiện cũng phát thuốc cũng cũng đỡ được phần nào anh ha cũng đỡ được phần Uống nào thì nó cũng giảm rồi dạ dạ còn còn bác gái là có đi khám bệnh không bác dạ, có, có. à cũng bên đó luôn hai bác bác gái này thì ở bên nhà nước cho cái thẻ bảo hiểm dạ còn anh thái có thẻ bảo hiểm gì không em thì em không có ừ. không có thẻ bảo hiểm y tế em không thẻ bảo hiểm y tế coi như là nhà nước chỉ cho còn chị chị của anh thái có không chị thì coi như là chị không có luôn chị không khó luôn vậy chị điều trị sao là dứt nặng luôn coi như là bà nó không làm gì được á mà giờ ở nhà chăm sóc cho hai ông bà già à, quý vị ơi cái trường hợp này mình nghe rất là mình có một cái sự đau lòng rất là đau lòng đúng không ạ à, bố mẹ thì à, chỉ trong 8 chín tháng thì bố thì lại bị té bị gãy xương chậu không có tiền để mà mổ sắp xương lại và phải ngồi một chỗ để cố định cái xương và đến giờ thì bác tị vẫn chưa có đi chưa có thể đi được còn bác gái thì sau một hai tháng thì cũng biến cố xảy ra bác bị tai biến thì bây giờ bác cũng ngồi chỗ một cái sinh hoạt ăn uống à, à, vệ sinh cá nhân này kia là à, một tay anh thái và một, một người chị một người chị thì lại bị khói u tử cung và bị bệnh tim thì hàng ngày phải chăm sóc cho hai bác nhưng mà cũng uh, có những cái à, cái chăm sóc đặc biệt như là b à, b à, vệ sinh cho hai bác thì phải cần đến anh thái mà anh thái thì đi bán à, bánh tét đi rất là xa xuống tới khu công nghiệp ờ, Long Hậu của Hiệp Phước ờ, Long An ở dưới dạ thì một tháng mình thu nhập được bao nhiêu anh thì hôm bữa em có nói với à, anh à, Pháp Tánh là coi như là một tháng 30 ngày là em đi chỉ còn có 10 ngày thôi là chỉ bán ngày, được 10 ngày thôi ngày là em kiếm 300 ngàn nhưng mà một tháng 30 ngày em nghỉ hết 20 ngày rồi dạ yeah. vì em cũng mệt dạ dạ anh anh anh Thái có bệnh gì trong người không? Có chứ em bị bệnh động kinh á, bị cô giật có mười dạ. mấy năm rồi. À nó có ảnh hưởng về cái, cái thần kinh mình không có anh? đi giật hoài à mà cái tháng nắng lại giật nhiều khi nó, nó giật là tay chân mình giật lên hả dạ, giật giật là coi như giật dữ lắm giật mà nó ối luôn dạ ối luôn chở từ ở đây mà lên tới bệnh viện còn ối ối ra không vậy hả anh yeah, dạ, mình mình có cảm thấy là mình à, à, mình bị mất luôn cái cái nhận thức mình không lúc mà mình bị giật vậy á giật không biết gì á mà không biết cái, gì hả cái đầu nó căng giống như là hơn trái bong bóng dạ dạ mà trước khi giật là mình có dấu hiệu để mình chuẩn bị dạ. không dạ, biết hả dạ, nhưng, mà dạ, sở tay không kịp dạ làm mệt có, có bữa ờ, xe bánh đổ ra ngoài đường luôn là mình làm không kịp đúng không mình trở tay không kịp đó nó giật rồi xe bánh đổ vào đường rồi bà con ta hốt lên ta chở lên đi lên bệnh viện cái cái người ta chở lên bệnh viện nhà bệnh viện của nhà bè hai lần rồi là người ta nhờ người ta vô, chở giùm hả anh chở vô là, là lúc em lấy tiền bánh ra em trả tiền xe cấp cứu dạ yeah. là hết hôm bữa là hết 400 nhiêu quá là cái anh công an ở xã nhân đức có chở vô đó dạ mà may mắn những lúc đó là mình không có gặp người xấu anh ha chứ gặp người xấu mà họ lấy bánh họ lấy tiền trong túi ra là chắc mình cũng khổ lắm thì ai cũng biết à, ai cũng biết em em mà dạ dạ dạ dạ dạ ngoài việc bán bánh mình đâu có làm gì thêm anh dạ em chỉ có cái nghề đó nghề đó dạ. 27 năm ở đây mình à, thuê nhà một tháng một triệu ba điện nước nhiêu nữa điện nước là điện của nhà nước dạ nhà nước cho dạ nhà nước nhà nước nó dùng xài như là tính tính tiền bao nhiêu bao nhiêu một tháng mình xài bao nhiêu tiền nhưng nó vô chờ nó có bữa tháng bốn trăm ba trăm mấy anh chừng dạ ở phía sau là cái phòng hả anh phía sau là cái phòng là của thằng cháu nó đi về quê rồi dạ bữa hai bữa anh cháu nó lên à nó có đi làm gì không nó có đi làm rồi nó có phụ tiền nhà rồi với có, mình nó phụ cho má má em với ba em là là, là triệu ba thì nó phụ sáu trăm rưỡi má em đóng sáu trăm rưỡi à. tại thằng cháu nó, nó tết nó đi về quê một hai buổi nó lên dạ sao anh thái không lập gia đình dạ, thôi từ Sao đó vậy? giờ cực khổ rồi ba má dạ nghèo nghèo quá nghèo quá dạ mình nghèo mình nghèo nhưng mà tình cảm mà nhiều khi mình gặp cái cô nào đó họ hiểu họ thông cảm với mình họ về họ đỡ, đỡ, đỡ đần với mình cũng đỡ mà giờ ba má em về em bỏ đâu có được dạ mà từ xưa nay là có bạn không dạ không em đi bán tối ngày ừ, không có bạn luôn em đi bán từ nhỏ lớn dạ cái tay bên đây là mình còn cử động được không ông dạ, có bác đau luôn dạ. chỉ còn tay bên đây hả dạ, còn chân này có sao không chân này cũng bình thường hả bao nhiêu nó liệt thấy nữa mình nửa dạ còn bên đây là mất à, mất cảm giác luôn hả mất cảm giác dạ mới có mấy tháng mà mà mà mà tay chân nó như vậy dạ nó nó lỡ rồi dạ, mỗi tuần mình có đi nhà thờ không bác Dạ, dạ, có. dạ ai chở đi xe ôm chở có hả? cha xuống cha cho giúp mình thánh chúa à cha xuống cha làm lễ cho mình cha xuống cha xuống cha cho dạ, dạ cha xuống cha cho làm lễ cha cũng thương ha cha dạ, cũng thương cha, cha cũng lo lắng cho gia đình mỗi mình. một tuần là cha xuống cho giúp con mình thánh dạ. chúa thì thôi hai bác cố gắng giữ đức tin ở chúa ha ừ, chúa dạ. không bỏ quên mình đâu thì à, mình cố gắng hơn bởi vì bù lại mình có anh thái rất là là hiếu thảo rất là mọi cái là rất là lo cho hai bác có hôm bữa cô ly cổ cho em hùng quà cô ly á cô ly phước lộc á dạ thì bữa anh em qua lãnh dạ anh đi bán ở dưới anh có ghé nhà anh không đồng à, để anh, anh à, dùng có, cơm thôi có ăn em có ghé dạ <laughs> em có đi ngang quá thì em em ghé vô em em dạ. ăn có một cái nhân viên lớn quý vị là anh Thái cũng biết được cái nhà ăn không đồng nhất tâm của nhà bè là cái nhà ăn của nhóm Phước Huệ Sông Tu à, cũng ghé đó ăn thì à, nhóm Phước Huệ Sông Tu cũng à, từng giúp đỡ cho anh Thái à, trong năm thì đó là một cái nhân duyên mà <laughs> cũng cũng cũng rất là hy hữu thì à, ghé ăn đỡ bữa nào thì đỡ bữa đó anh ha dạ. Ừ, cơm ăn cũng ngon mà đúng không ăn cũng ngon. dạ cơm ăn cũng ngon mọi người phụ dục tốn mà không anh ăn xong rồi mình rửa chén rồi à nhưng mà, ờ, mọi người cũng niềm nở với mình anh ha dạ. dạ thì đỡ phần nào còn mỗi ngày là chị chị của anh thái sẽ đi chợ búa và nấu ăn dạ. dạ. chị bao nhiêu tuổi anh chị năm nay là sinh năm 1973 dạ năm nay là 48 dạ. 8 tuổi rồi dạ, dạ. tuổi sủ dạ. chị cũng không có gia đình hả anh không có gia đình luôn bà bà yếu lắm ừ. em qua tới em tính làm cho bà cái cái cái, cái sổ khuyết tật á xin ở nhà nước đúng rồi mình không, không làm đó mình trình bày với ngoài công an với quỹ ban người ta sẽ làm cho cái mình đó là đi thẳng lên quỹ ban luôn dạ vậy là bác mấy người con bác dạ bảy người bảy người hả dạ năm đứa ra hai thằng trai năm người kia đâu có gia đình, gia đình người ở bên nhà bè người ở bên à, bình thân người dưới cần thơ đây là cháu là dưới cần thơ để lên lên chơi với ngày tết là xa xa không mà cũng khó khăn ha à, bác nghèo lắm từ à, coi như là từ ở ngoài đường mà đi từ ở trong nhà đi ra ngoài đường là mua một gói mì là 10 mét cây số ờ. dạ thì hôm nay thì quân đệ tụi con này gần tết rồi thì cũng có một số mạnh thường quân và quân đệ tụi con cũng có ít phần quà gửi gia đình à, đây là cái 20 kg gạo này của của Quỳnh Pháp Tánh gửi ờ, gửi thêm cho gia đình dạ dạ để con con coi coi mọi người gửi gì cho gia đình ha để hy vọng là mình có một cái Tết đầm ấm và nó nó nó nó, nó sang sẻ được cái phần nào cái khó khăn của gia đình dạ đây cũng là gạo nè nên mình được 25 kg gạo nè một chai nước tương một chai dầu ăn nè à, một hộp sữa nè sữa tôi tách là tụi con uống sữa nha <laughs> bác uống sữa ha dạ này mì gói dạ đây là một bịch bánh để à, mấy bác ăn thêm ha dạ còn đây là cái phong bì cũng 100 nghìn và có một cái à, mạnh thường quân nữa đó là tỷ diệu tâm gửi thêm cho bác ừ, ít tiền dạ, dạ thì à, gửi cho gia đình chắc em gửi anh Thái đi ha anh Thái nhận ha à gửi cho má à má em đi rất là dễ thương quý vị dạ mặc dù là biết mẹ không có mẹ không có cho ờ, đi đứng được để chi tiêu được nhưng anh Thái là cái tình hiếu thảo người con chúng ta nói thấy là chân quý vô cùng đây là gửi bác nên anh Thái là <laughs> mặc dù anh Thái liên lạc với tụi con nhưng mà anh thái muốn là gửi cho bác ờ, ấm lòng hả bác ha ừ, cảm ơn dạ gửi luôn cho bác dạ. bác gái giữ ha bác gái giữ dạ bác gái giữ còn đây là ít quà của mọi người gửi nè ờ, cái mùa xuân mình nó ấm lòng chút dạ cho em cũng gửi là em dạ các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho gia đình em trong một cái phần quà này ăn ba cái ngày xuân và em cũng thành thật cảm ơn dạ. anh Thái rất là <laughs> vui vẻ lạc quan cười tối ngày vậy hả dạ. đi bán là cười tối ngày vậy hả dạ, em cứ đi vậy á em mệt mệt thì ghé ờ, chỗ nào quen quen ngồi vậy đó dạ. ngồi uống nước hay gì dạ ngồi uống nước trà đá vậy bả cà phê dạ. bác vui không bác <laughs> thấy các anh tới không là dạ cái này cũng như là tụi con à, cái nhiệm vụ của tụi con thôi dạ. cái um, cái tình cảm của tụi con mà khi tụi con có um, có cái dạ. sức khỏe có cái khả năng để mà kết nối mọi người tụi con mang cái cái tình thương của nhau đến với gia đình mà nghe cái hoàn cảnh anh Thái thì cũng rất là <laughs> coi như là khổ ba mấy em khổ mấy chục năm đi khổ. từ rồi 54 vô tới giờ là không có cái nhà ở luôn hả anh không có nhà ở coi như là lúc trước thì có bà ngoại bà cho ở nhưng mà bây giờ bà ngoại chết rồi giờ ông cậu cũng đuổi đi à, ba em thì bên nội thì nội thì có người thì nó lấy nhà lại luôn yeah. Dạ. À, bây giờ ba em bây giờ bơ vơ luôn bên ngoại cũng vậy bên nội cũng vậy là coi như đi muốn nhà coi suốt cả cuộc đời không biết chừng nào mà có cục đất mà để mà ở anh thái dáng làm đi mua nhà đi biết chừng nào nhà toàn hàng toàn người nào cũng bệnh nó giáo lấy đâu ra mà mua anh không Dạ được rồi, tụi con uh... Mất đi ra mua cho. Đó thôi, đừng mua anh, đừng mua, đừng mua. Tụi con đừng mua, chú không Dạ. Chúc quà ấm lòng cho gia đình thôi. Dạ vâng, em cũng cảm ơn. Dạ các cô chú các mạnh thường quân nói chung là tụi em cũng hy vọng với đức tin của mình á với đức tin của gia đình là nó trong sạch đức tin như vậy thì chúa sẽ không bỏ mọi người à, đôi khi cái thử thách thử thách trong cuộc sống có những cái thử thách là mình phải vượt qua cái thử thách dài ngắn khác nhau nhưng mà có có người có thử thách cả đời nữa nhưng mà khi quá qua quá trình thử thách đó thì có thể là Chúa sẽ cho mình cái gì đó may mắn hơn tốt đẹp hơn ở phía sau những cái thử thách mà mình đã vượt qua như thế này luôn luôn có niềm tin ở Chúa nha bác dạ, dạ, vâng. dạ. Chúa và Đức Mẹ sẽ không bỏ đâu với cái lòng mà lòng từ của của các đấng đó thì chắc chắn là Chúa và mẹ sẽ không bỏ mọi người cho nên mình cứ sống mình lạc quan mình vô tư nhìn thái à bác ha dạ <laughs> mình à, không có giúp được con gì mà giúp bằng cái nụ cười giúp bằng cái sự lạc quan để anh thái cảm thấy là mình có động lực để anh thái uh, phấn đấu <laughs> dạ giờ mỗi ngày anh thái đi bán gì là ai lấy thuốc rồi cho bác uống À, bà chị bán về à, chuẩn bị hả 3 giờ chiều 3 giờ chiều mới mở cửa sáng mấy giờ mình mới ra khỏi nhà mình đi bán dạ, 5 giờ 5 giờ sáng 5 giờ, 5 giờ sáng là đi đi lấy bánh lấy bánh xong rồi đi bán đi luôn năm giờ sáng đi lấy bánh hai chỗ yeah. Dạ. có hai chỗ khác nhau để lấy hả hai chỗ khác một chỗ bánh đủ một chỗ bánh tét à, mình không kiếm một điểm nào nó cố định mình bán mình phải đi vậy ha dạ không tại vì người ta giao tới nhà dạ là mình phải chạy vòng vòng mình bán giờ làm mai cho người chịu không dạ không <laughs> dạ Sao vậy? thì biết đâu người ta về người ta phụ với mình ta lo ba má hay sao nếu mà em tính lập gia đình là lập mà hồi mấy chục năm nay rồi ừ. tại vì giờ em bỏ có một mình em mà lao động chính bây giờ nếu dù em lập gia đình thì giờ em nuôi, nuôi vợ nuôi con chứ giờ chẳng lẽ ba má giờ em bỏ cho ai nó nó là khổ là như vậy mình động kinh từ nhỏ anh động kinh nó coi như là mười mấy năm rồi mười mấy năm rồi là coi như em đi bán về tự động là nó giật luôn giật tứ à, từ à. giờ giờ luôn là là tự động nó bệnh luôn phát bệnh ra luôn phát bệnh ra luôn là đưa vô bệnh viện là ai cũng nói là bị bệnh động kinh liền chích thuốc liền chích để cho nó hồi giật bữa nay có đi bán có đi bán không dạ tới 29 tết em mới bán tại vì lộn nghỉ hết rồi dạ nghỉ xả hơi ha dạ nghỉ xả hơi à em bán bữa mà 29 tết 30 tết là hai ngày là em bán dạ giờ tối giờ tối bác tị ngủ ở đâu ngủ trên không có không có xuống niệm hả dạ không ông nằm vậy à. Dạ. à, nằm vậy cho dễ thở đúng không bác dạ. nằm vậy cho nó cao nó dễ thở còn em thì nằm đằng kia nằm dạ. đằng kia bác tị ăn uống được không ăn uống bình thường không ăn uống con vừa chén ăn ngàn chén hả ăn nửa chén nửa chén hả là buổi trưa nửa chén buổi chiều nửa chén buổi trưa không ăn có trưa không ăn nữa hả không hôm qua ăn có tới tối rồi à. ăn ngày có một miếng một chút xíu yeah. Dạ. buổi sáng có ăn sáng không anh thôi? có, có sáng mua tô tiếu thì chia ra làm hai ông miếng bà miếng ai à, đi mua chị đi mua hả dạ. chị đi mua coi như là em đi bán lại nhà chị chăm sóc À, quý vị hôm nay rất tiếc là mình không có gặp được chị của anh Thái bởi vì chị Thái đang đi đâu anh đi vòng vòng bên ngoài đi đâu chị cũng rất là bệnh và chị uh, sức khỏe rất là kém đúng không anh kém. Yeah. Dạ thì hôm nay mình gặp được ba ba người là bố mẹ anh Thái và anh Thái cái hoàn cảnh như là Minh Tâm đã trình bày thì nó rất là bi đát à, khổ quá mấy mươi năm luôn hả anh mấy, mấy mươi năm trời từ đời bố mẹ anh Thái vào trong Nam từ năm năm 54 thì à, cuộc sống trôi nổi như vậy thì không có một cái nơi ở cố định thì à, sống với nương nhà bà ngoại thì sau đó cậu à, cậu lấy lại nhà cậu đuổi đi thì bên nội cũng chết cũng hết giàu. chết hết thì cũng không có cái không có chia cho cho cho bác tiệm cái phần nào hết thì cũng không có nhà bên nội bên ngoại thì không có ờ, tài sản gì quý chết giá hết cũng còn đi thì đến dạ chết tới đời con dạ thì ờ, bác ờ, bác thoa đây có 7 người con mà năm người có gia đình ở xa cũng nghèo như anh thái kể thì có người thì muốn đi ra ngoài mua gói mì phải đi mười mấy cây số để đi có nghĩa là heo hút Đã dạ, sống một cái vùng rất là heo hút là đứa em Dạ em với Cần Thơ Thì bây giờ bác Tị và bác Thoa đây chị sống luôn nhờ anh Thái là lao động chính Mà anh Thái thì cũng ờ, không có được sức khỏe tốt à, Anh bị động kinh đây mười mấy năm rồi Mười mấy năm động kinh à, ảnh hưởng cái sức khỏe và nhận thức mình chúng ta thấy một điều rõ ràng là anh Thái có một cái sự hiếu thảo rất là đáng ngưỡng mộ rất là rất là đáng trân quý mặc dù như thế là vẫn chăm sóc ba mẹ rất là cẩn thận rất là yêu thương cái niềm nở cái sự yêu thương cái sự phụng dưỡng nó mình cảm thấy là ấm ấm lòng của của của ba mẹ đã lớn tuổi mà bệnh tật như thế này ừ, huynh đệ tụi con à, anh em tụi con cũng à, nhân dịp năm mới nè đến đây thăm gia đình thì đầu tiên cũng ít phần quà của mạnh thường quân gửi gia đình à, tụi con là cầu nó để mang cái cái tình thương nó đến cho mọi người thì con cũng à, kính chúc bác thoa với bác tị năm mới cũng nhanh thái gia đình mình ha năm mới thì mình có nhiều sức khỏe hơn có nhiều sự lạc quan hơn luôn luôn luôn sống trong cái tình yêu thương của Chúa sự che chở của Đức Mẹ à, và mọi người không ngừng tin tưởng vào một ngày mai tốt đẹp một ngày mai mà sau bao cái thử thách khó khăn như thế này thì chắc chắn Chúa sẽ ban cho ta cho gia đình mình cái một cái kết quả tốt đẹp hơn dạ, dạ. thì chúc anh Thái năm mới sẽ mua mai bán đắt à, càng nhà có người càng nhiều người ủng hộ để mình à, coi như mình à, mặc dù một tháng mình bán 10 ngày thôi đúng không ạ thì à, hy vọng là cái số lượng khách nó sẽ tăng lên quý vị sẽ ủng hộ nhiều nhiều hơn trên những cái con đường mà Minh Tâm đã nói đó đường Lê Văn Lương quận 7 hay là những cái khu công nghiệp mà Long Hậu Hiệp Phước quận ừ, Long An và Quỳnh Tấn Phát nếu mà chúng ta thấy à, chúng ta thấy hình ảnh của anh Thái mà quen trên cái cái video clip ngày hôm nay thì chúng ta ủng hộ anh Thái nhiều nhiều đó là chúng ta đã góp phần lan tỏa cái sự yêu thương của mình giúp đỡ một cái mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống nó rất là cụ thể nhưng mà nó để lại cái rất là chứa chan cái tình người quý vị hy vọng là cái clip này sẽ à, lan tỏa cái tình yêu ờ, của tất cả mọi người để, trong cộng đồng À, thì nếu uh, hôm đây ở đây thì ờ, Minh Tâm cũng nói là địa chỉ của anh Thái là địa chỉ Giang à, 59B ấp 4 xã Phong Phú huyện Bình Chánh xã Phong Phú huyện Bình Chánh ấp 4 quý vị thì chúng ta vào một cái sớm ve chai đúng không cái sớm mang tên là sớm ve chai luôn chúng ta qua một cái cầu chúng ta à, đi qua một cái cầu mà cầu đó cũng mang tên là cầu ve chai à, chút nữa thì à, clip sẽ thể hiện cái cầu ve chai đó cho quý vị thì chúng ta nếu có nhân viên à, các cái tàu các đoàn từ thiện hay các mạnh thường quân nào xem được clip này mà muốn ngỏ ý với anh Thái thì chúng ta có thể đến đây ấp 4 xã Phong Phú huyện Bình Chánh qua vâng, một cái này, cầu <laughs> cầu à, cầu sớm ve chai thì à, vâng thì có gì thì sẽ à, đưa cái số điện thoại anh lên để cho mọi người xem. Dạ, em đọc qua. Dạ. Còn nếu À, nếu cần thiết thì quý vị có thể comment bên dưới thì à, Thân Thiện TV sẽ trả lời và cung cấp thêm thông tin cho quý vị cũng như là hỗ trợ quý vị hết hết mình trong cái việc mà sẽ đến với à, à hoàn cảnh của anh Thái. Thôi thì năm mới con chúc gia đình như vậy ha bác ha. Thì dạ. Dạ. Anh có đúng rồi, cảm ơn quân giúp đỡ hoàn cảnh. Dạ. Dạ. dạ thì à, nói chung là mà tụi con á, huynh đệ tụi con cũng còn à, không có hứa được nhiều nhưng mà đối với hoàn cảnh như thế này thì à, tụi con hứa là sẽ sẽ cố gắng bằng hết cái khả năng của mình sẽ lui tới thường xuyên để cho mình đảm đảm bảo sao là mình có mình không có bị à, bị bế tắc quá trong cuộc sống thì tụi con sẽ hỗ trợ gạo hay này là những cái nhu yếu phẩm mà nó cần thiết nhất dạ. để cho gia đình thì tụi con hứa là sẽ lui tới thường xuyên hơn dạ yeah. Dạ thì bệnh tật thì ờ, cũng đã may mắn là có cái hội từ thiện bên ờ, dạ. bên nhà thờ đồng tâm họ giúp đỡ dạ, rồi đồng tiếng đồng tiếng giúp đỡ cái việc đó thì thì mình cũng không phải khó khăn gì dạ thì cũng chúc anh dạ, thái thì ờ, đi lấy thuốc uống còn nếu mình nặng thì đi thẳng vô cấp cứu luôn dạ thì cũng chúc anh thái nhiều sức khỏe ha mua mai bán đó. năm mới thì em cũng chúc ở trong một cái nhóm được vừa giàu sức khỏe vừa làm ăn phát tài rồi được mạnh thường quân nhiều tay đóng góp vô để giúp đỡ cho cái hoàn cảnh uh, rất là khó khăn những mảnh đời bất hạnh nay ờ, năm mới em hình thật cũng ờ, cảm ơn các cô các chú mạnh thường quân ở thương hiệu TV đã quan tâm giúp đỡ cho gia đình em em này cảm ơn hay quá lời chúc của anh đi là <laughs> chúc của anh Thái nghe rất là hay rất là ấm lòng à, vâng thì em sẽ ghi nhận ghi nhận những điều đó và em sẽ về nói lại cho những mạnh thường quân những cái người mà họ họ quan tâm tới cái hoàn cảnh của mình và họ nếu họ xem clip này họ rất là vui họ rất là hạnh phúc bởi vì cái sự chân thật của anh Thái vì cái tình cảm anh Thái mặc dù là cũng khó khăn lắm nhưng anh Thái chúc là mạnh thường quân sẽ giúp đỡ rất là nhiều những cái những bạn hoàn cảnh khó khăn khác nữa đúng không anh dạ không phải riêng gì mình dạ, dạ. thì thôi tụi con à, xin phép gia đình ha xin phép bác tị nè dạ. xin phép bác thoa nè xin phép anh thái à, dạ. anh em tụi con à, về dạ thì hy vọng là rất rất nhiều người sẽ xem clip này và ủng hộ cho gia đình mình dạ, dạ em cũng cảm, cảm ơn à, hai anh <laughs> vâng cảm ơn quý vị à. cảm ơn và xin được kết thúc clip ở đây